Xin chào tất cả quý chị ạ, em tên là Tuyền, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi Trung Thượng ạ. Anh chị nào đang quan tâm dòng xe Mitsubishi Xpander đời 2021 vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 anh chị nhé. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh YouTube của em và Zalo theo số điện thoại em để trong video này để quý chị liên tục cập nhật được chương trình giá bán từ đại lý bên em và nhà máy. Để từ đó quý anh chị sẽ quyết định được thời điểm nào là mua xe Mitsubishi Xpander 2021 là phù hợp nhất. Thì em hôm nay em cũng chia sẻ với quý anh chị về chương trình báo giá của chiếc xe Xpander 2021 này vào tháng 7 và những ngày cuối tháng 7 năm 2021 để quý anh chị nắm được. Thì chiếc xe Xpander đời 2021 này nó sẽ có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn. Em nói ba phiên bản thực ra cái dòng Xpander Cross thì nó sẽ là phiên bản riêng nhưng mà em cứ gộp vào. Thứ nhất là Xpander số sàn, thứ hai là Xpander số tự động và thứ ba là Xpander Cross. Đó. Thì Xpander số sàn này có giá niêm yết của nó là 555 triệu và số Xpander số tự động giá niêm yết của nó là 630 triệu còn đối với bản Xpander Cross thì giá năm bánh à, giá xe niêm yết của nó là 670 triệu thì lần lượt với cái uh, chương trình khuyến mại và giá bán uh, hỗ trợ 50 thuế trước bạ cùng chiết khấu đại lý bên em ấy, thì giá năm bánh của nó là nếu số, quý anh chị lấy số sàn để 2021 hiện tại với tháng 7 này thì giá năm bánh của nó nếu quý anh chị ở tỉnh thì giá năm bánh của nó là 585 triệu còn đối với quý anh chị mà chọn cái bản số tự động ấy, thì giá làm bánh của nó là 655 triệu với bản Xpander Cross thì giá làm bánh của nó sẽ là 709 triệu thì với cái mức giá này ấy, thì đã bao gồm các chi phí đăng ký đăng kiểm này thuế trước bạ bảo hiểm trách nhiệm dân sự này bảo hiểm thân vỏ và trong chương trình khuyến mại của đại lý bên em thì quý anh chị khi mà mua xe của em tiền thì em sẽ tặng thêm quý anh chị là dán phim cách nhiệt 3M, trải sàn da, bọc vô lăng nữa. Còn nếu quý anh chị mà mua trong tháng này thì nhà máy sẽ tặng thêm cho quý anh chị là máy lọc không khí trong xe nữa. Trị giá 4 triệu đồng. Đó. Thì nếu mà quý anh chị ờ, có kế hoạch thì cứ ờ, liên hệ với ông Tuyền ngay nhé. Để chúng ta sẽ có cái chương trình chính sách giá bán tốt nhất cho quý anh chị tại thời điểm quý anh chị đặt mua xe. Thì em cũng giới thiệu qua một chút ờ, với quý anh chị để quý anh chị nắm được về cái dòng xe Xpander này thứ nhất là Xpander này nó sẽ có bốn màu để quý anh chị lựa chọn màu trắng như quý anh chị thấy đây ạ màu xám bạc màu đen và màu nâu đó. với bản Xpander Cross thì nó sẽ không có màu nâu mà nó sẽ thay vào đó là màu cam đó thì uh, cái phần ngoại thất của chiếc xe thì quý anh chị thấy này thì thứ nhất là em cũng giới thiệu các điểm uh, nâng cấp dòng Xpander 2021 này à, nhất là mặt ca lăng của nó thiết kế mới trông đẹp hơn và nó phân biệt so với đời trước đó đời 2019 và thứ hai nữa là hệ thống chiếu sáng của nó là đèn led hai tầng đó, quý chị thấy nó cho ánh sáng xa và tiết kiệm ờ, điện năng hơn tuổi thọ cao hơn so với đèn halogen của đời 2019 từ 2020 trở đi thì là Xpander nó sẽ là thiết kế như thế này đó về kích thước tổng thể của chiếc xe Xpander này quý anh chị thấy là nó sẽ có kích thước tổng thể là tổng chiều dài của nó là 4.475 mm chiều rộng là 1.750 mm và chiều cao của nó là 1.730 mm thì quý anh chị sẽ cân đối được cái ờ, kích thước này để xem có phù hợp với lại ờ, chỗ để xe của gia đình mình hay không ờ, xe này cũng có bán kính quay vòng là rất là nhỏ bán kính quay vòng của chiếc xe Xpander đời 2021 này nó chỉ có 5,2 mét thôi quý anh chị nhé và cái khoảng sáng gầm xe của chiếc Xpander này nó cũng rất cao là lên tới là 205 mm giúp hạn chế được cái việc là bao quẹt giữa mặt đường và gầm xe. La răng 16 inch hai tông màu thiết kế mới trông rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội thất bên trong xe quý anh chị nhé. Đây. Thì được 2021 này. Quý chị thấy Được trang bị là nội thất là màu đen. Trông rất đẹp và sang trọng. Trần xe là màu vàng kem thì với lại cái nội thất này thì chiếc xe rất là sạch sẽ và da này nó nguyên bản từ nhà máy thì khi anh chị mà mua chiếc xe này đây cái phần uh, sàn xe thì các anh chị thấy nó bằng nỉ thì khi anh chị uh, lấy xe âm tuyền thì em sẽ tặng cho anh chị là bộ uh, sàn da chảy sàn da công nghiệp giúp cho chiếc xe sạch sẽ hơn Đấy. Ở cái kính này anh chị lấy ờ, thì bên em sẽ bọc cho quý anh chị là dán phim cách nhiệt 3M để quý anh chị là hạn chế việc ờ, tác động của ánh sáng mặt trời nó nắng nóng và đây bạn vào trong nội thất bên trong xe để mình ờ, giới thiệu một chút để cho quý anh chị thấy này. phần nội thất trong sông xe này xuống giữa và phần uh, vô lăng xe vô lăng gọc vô năng của xe này gật gù này Đó, năng gật gù nhá chỉnh bốn hướng này Đấy, tích hợp chế độ rảnh tay tay nghe và chân ga tự động rất tiện lợi Ở màn hình thì màn hình giải trí giải trí 7 inch tích hợp Apple Car và Auto còn điều hòa thì là điều hòa chỉnh cơ quý anh chị nhé và ba nút này chỉnh gió chỉnh nhiệt độ và chỉnh hướng gió Đó. cái cần số bọc da này thì quý anh chị để ý chút là nó có cái nút OD này cái nút OD này nó có tác dụng là giúp cho quý anh chị là vượt đèo neo đèo và nó sẽ có cái ờ, mức là nó không cho quý anh chị là lên được số 4 nó chỉ từ số 1 đến số 3 thôi quay vòng nó là dạng tự động nhưng mà nó chỉ đến số 3 thôi không đến số 4 thì nó giúp cho xe khỏe hơn Đấy, vượt tốc nhanh hơn so với lại ờ, số 4 thì em cũng giới thiệu qua một chút như thế để quý anh chị ờ, nắm được với cái phần nội thất bên trong xe ngoài ra thì cái bản Xpander này nó có bận ra ngoài một chút đi và bạn quay một chút cho mình cái muốn giới thiệu với mọi người về cái phần à, ghế cái ghế của thằng ờ, của xe Xpander nó rất linh động này nó gặp được hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba giúp cho chiếc xe ờ, linh động vừa chở người có thể chở người này có thể chở chở được hàng hóa công cành gặp linh động từng bên một thì quý anh chị là vừa nếu mà có thể là gặp toàn bộ lại để tạo thành một cái giường ở trước giường thì khi mà quý anh chị ờ, đi dã ngoại hoặc là đi đường xa thì có thể là dừng chạm ờ, nghỉ đấy để nghỉ ngơi bằng việc là ngả hết bằng ghế ra tạo một chiếc giường để nghỉ ngơi ạ rồi đấy có cái đặc điểm mà em muốn giới thiệu thêm một anh chị về cái dòng xe Xpander này à, nhiều anh chị cũng quan tâm về cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Xpander đúng không ạ thì uh, xe được trang bị ở động cơ uh, 1.5 lít và có, có công suất là 104 mã lực thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nếu mà quý anh chị ở đi ở đường trường nó chỉ hết có 5,9 lít thôi và đường hỗn hợp của nó là 6,9 lít còn à, nếu quý chị ở đi đường trong đô thị thì là mức tiêu hao của nó là 8,5 lít để quý chị nắm được về số tự động này nếu quý chị mà tài chính mà chưa đủ thì bên em sẽ hỗ trợ quý chị mua xe trả góp với lãi suất là chỉ có à, từ 0,65 à, đến 0,72% một tháng tùy theo ngân hàng quý chị lựa chọn và tùy theo cái mức chứng minh khả năng tài chính của quý anh chị mà có thể lựa chọn các ngân hàng khác nhau thì ờ, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được tối đa là 80% giá trị của xe và uh, thời gian vay của quý anh chị lên tới là 8 năm thì cái số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả tùy theo cái số số năm quý anh chị vay và cái số tiền quý anh chị vay thì em sẽ tính ra hàng tháng quý anh chị quý anh chị phải trả bao nhiêu tiền thì cụ thể như thế nào thì quý anh chị vui lòng ờ, liên hệ với em Tuyền để chúng ta sẽ cùng thảo luận và em sẽ gửi cái bảng giá chi tiết về cái